Quy ước nhập công thức là bạn phải nhập bắt đầu bằng dấu bằng hoặc dấu cộng. Ví dụ đây ta gõ vào dấu bằng A nhỏ hơn B là OB A3 nhỏ hơn OB3. Đặc trưng của Excel là copy công thức. Ví dụ đây bạn lấy x chia cho y. Ta lấy O là A3 chia cho O là B3. Sau đó bạn ra kết quả. Bạn sẽ đặt con trỏ vào vị trí góc trái bên dưới. Khi đó con trỏ sẽ hình là dấu cộng. Bạn sẽ nắm kéo copy công thức xuống. Địa chỉ tuyệt đối. Ví dụ chúng ta làm một bài toán đổi tiền từ tiền Việt ra tiền USD. Ta sẽ có bằng cho tiền ô là A3 chia cho ô tỷ giá là C3 với OC3 thì để copy công thức thì bạn phải làm cho nó trở thành là địa chỉ tuyệt đối. Tôi sẽ thêm hai dấu đô la trước vị trí cột và vị trí của dòng. Khi đó, bạn sẽ copy công thức xuống. Và bạn thấy sẽ OA3 sẽ tăng lên là A4, trong khi đó OC3 vẫn là giữ nguyên địa chỉ. Đối với dữ liệu test ta có toán tự nối chuỗi. Ví dụ bạn gõ vào bằng AB và toán chuỗi nối chuỗi với CDE thì khi nhấn Enter bạn sẽ có một cái chuỗi là ABCDE. Đối với toán tử logic, ta sẽ dùng những toán tử như là dấu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, dấu khác. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ gõ vào bằng A lớn hơn B, OA3 lớn hơn B3, kết quả sẽ là true. Hoặc ta gõ vào đây một giá trị là bằng A bằng với BC. Khi đó kết quả sẽ là full.